rồi Lâm có ngon không? Xin chào tất cả các bạn, hôm nay à, anh em chúng tôi lên suối à, Làm ba con ếch chứ hôm qua mà hôm bữa à, anh em chúng tôi à, bắt được Nó hôm bữa thì nó xa quá nhưng mà cách đây vài ngày thôi à, Bây giờ là chúng ta sẽ làm trước Làm sơ nó nhé, nó bụng dơ Rồi làm thịt nó đi Dứt thôi đi

các bạn bắt được dạng này không một tay đây tôi bắt được dạng này rồi một hai ba bốn năm sáu bảy chín con mấy đấy chắc cũng vài chục con nữa and get him. sao làm cái ninh già con rắn khô ghê đấy không không chín rồi Em giờ ơi. chúng ta sẽ đem qua công thức thôi ừ. Ừ. cái đùi đâu thấy xương nữa sóc xương rồi review cho các bạn ngắn gọn là ếch mà nướng như thế này thì nó sẽ khô lại nó rất là ngon cay nè <laughs> ăn rất là chát thịt chát bắt chải nước mũi ngon cà chua đúng rồi là muối chua mà trắng chuột đi không nổi, chua vậy ăn mới khoái chua mà cay rồi các bạn có bằng qua Thái chưa chắc ăn được một chấm này <laughs> ra quán kêu ép cho nó nướng không ngon được vậy đâu mình muốn ăn thì liên hệ anh Dũng thôi tao nhớ là mi là đầu bếp mà mi nói vậy hại mày <laughs> Hiểu dân đông cái tay thấy thấy <laughs> sao nướng khoa học ừ? nướng khoa học tự nhiên ly chứ trời mới thích nướng vậy thích nướng tiêu để lót nữa nướng tiêu thì ốc thì có nướng tiêu ủa mà không? mình đang ở ở suối gì đây xuống ngầm đôi xuống ngầm đôi à <laughs> ngồi đông á Ừ. Được á yếu nên tôi không ăn được voi ăn này ít thôi để voi lại cần cũng thương này Tao để do lại cho mày á mày ăn do đi Ăn thịt cho Hàng kia sống lâu rồi <laughs> đi giờ ăn ngon nè mì ngon nướng giờ đi thôi để giờ anh đi khâu dạng như bồ bịch không có giờ này ngon nè ăn đấy à, để đầu lại mấy nè tao kêu làm đầu mà mấy không chịu làm đầu thì đầu mới ăn đấy thiệt á thấy hứng thú không muốn thử không muốn thử thì liên hệ à, nhắn tin cho kênh để à, thấy muốn thử nhắn tin cho kênh nha các bạn có ý tưởng gì hay thì uh, comment à, phía dưới nhé các bạn mình cũng không ăn nữa cũng không phải lý do là dở cũng không phải là gì mà lẫn hết rồi chào các bạn nha hẹn các bạn ở video tiếp theo nhé cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi chào tạm biệt các bạn